chẳng một ai có thể can được trái tim khi đã lỡ yêu rồi đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi ai cũng ước muốn khao khát được yêu được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn để có thể ngắm em từ xa bên dù không nắm tay những đường chung mãi mãi và từ ấy anh mắt anh hồn nhiên nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn chớp thu bé lại vừa bằng một cô gái hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nơi